thì các con phải làm à, báo cáo thực hành. Trước tiên thì trong báo cáo thực hành có một số câu hỏi ở phần đầu tiên. Và sau đây thì các con sẽ cùng thầy trả lời các câu hỏi này. À, và lưu ý các con sẽ chuẩn bị trước những câu hỏi này để đến khi làm thực hành các con khỏi lúng túng nhé. Câu hỏi đầu tiên trong cái phần báo cáo thực hành đó là người ta hỏi chúng ta là công suất P của một dụng cụ điện hoặc một đoạn mạch thì liên hệ với hiệu điện thế U và cường độ dòng điện I bằng hệ thức nào? P liên hệ với U và Y bằng hệ thức nào? Và theo thầy thì rất nhanh các con sẽ nhớ lại được biểu thức của chúng ta là P bằng U nhân với Y. Đây, P bằng U nhân với Y. Câu hỏi thứ hai ở trong phần báo cáo thực hành của các con đó là câu hỏi Đo hiệu điện thế thì ta dùng dụng cụ gì và mắc dụng cụ này như thế nào vào đoạn mạch cần đo. Thì thực ra từ thời lớp 7 và đầu phần từ đầu chương trình điện đến giờ thì chúng ta đã quen thuộc rồi. Dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế tất nhiên là gì các con nhỉ? Là gì nhỉ? Ồ, chắc các con sẽ biết, đó chính là chúng ta sẽ dùng vun kế. Và thầy đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại với các con, đó là Vôn kế là dụng cụ đo điện và ta mắc song song với đoạn mạch cần đo.